Nam mô Thánh Địa Tạng Bồ Tát. Nam Quy y ngài Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, pháp danh Quảng Hiếu, con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát bổn nguyện giảng nói về chính sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh. Ngài Địa Tạng đã Bồ Tát Ma Ha Tát, con xin tâm cảm động và chân thật một lần cùng giảng vẫn trước Ngài Địa Tạng. Xin được phát thề nguyện như vậy, con nguyện từ hôm nay đến trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng đời vị la những đến ngày con thành Phật con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi ngài thì tạng bồ tát ma ha tát con nguyện đến tận cùng đời vị lai những đến ngày con thành phật đời đời kiếp kiếp con nguyện dùng trong ngàn phương tiện để cấp tín dụ làm khiến cho tất cả chúng sanh đã được ngài quy y ngài hầu làm cho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 Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hối hận này địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đau lợi nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ước bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả các đức phật các vị bồ tát và các hàng trời rồng tám bộ chúng một lần nữa đem các hạt chúng sanh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba khỏi mà giao phó cho ông ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào cái ác đạo dầu là chừng một ngày một đêm muốn chi lại để cho chúng nó bị đọa vào ác đạo à, đòi vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư này địa tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói ác thuận hoặc có người phát tâm lành rồi nhưng rồi không bao lâu liền thuộc thấp còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn à, ức để hóa độ tuần theo căn thánh của chúng đó hầu làm cho chúng đó được giải thoát ngày địa tạng hôm nay ta ông còn đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có người có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong phật pháp hiền phật sẽ lâm mậy trồng giọt nước hột cát nhờ hột cát thời ông nên dùng toàn lực đạt Vậy ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng cho để họ thối thấp. Lại vậy ngữ này địa tạng Bồ Tát trong đời sau hoặc có ngôi trời hay người nào mà phải theo phải theo nghiệp mà họ báo bị đọa vào chúng ác đạo đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chứa cứu vớt nhưng các chúng sanh đó ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho chúng được à, họ được sanh lên cõi trời của những sự vui vi diệu thù thắng bây giờ đức thế tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân nay ta ông còn dành bảo ông dùng đài thần thông quyền ruộng họ đừng cho ác đạo đoàn vào trong bồ tát tuân trị bây giờ ngài địa tạng đại bồ tát quỳ gối chắp tay bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn cuối xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối bởi trong Phật Pháp có một niệm cung kính con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát người đó làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử huống nữ là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thường không bao giờ còn thối chuyển hư không tàn bạch hội Lúc này thì tạng Bồ Tát Bạch Lợi nói trên đó vừa xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng Bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn từ khi con đến nơi cung trời đau lợi này nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng phong phong nghe kinh điển này và nghe danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi cuối mong Đức Thế Tôn ơn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà được nói việc ấy cho 28 điều lợi Đức Phật bảo Ngài hư không tạng Bồ Tát lắng nghe lắng nghe cho kỹ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài thì tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đập tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục Phật bảo mà bồ tát cúng dường lời khen kim lễ thời kỳ ấy được 28 điều lợi ích nhất như sau đây một các hàng trời rồng thường hội điểm hai quả lành càng ngày càng thêm lớn ba chữ nhóm nhân vô thường của thánh bốn mãi cũng còn thổi thất đạo bồ đề năm đường mặt món ăn dồi dào đầy đủ sáu những bệnh tật không đến nơi thân phải khỏi những tai nạn về nước và lửa và nước tám không có thì hại về trộm cướp chín người khác thấy đến tinh làm cung kính mười các hàng quỷ thần theo hộ trì mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai mười hai đời sau sẽ làm con gái các hàng phương giả đại thần mười ba à, thân tướng xinh đẹp mười bốn phần nhiều được sanh lên cõi trời mười lăm hoặc làm bậc vua chúa mười sáu có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước 17 có bóp cổ chi cũng được tội ý 18 lưới thuộc an vui 19 các tay vạ đều bất ngờ đều dứt sạch 20 các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ 24 nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng 25 các bậc thánh ngợi khen 26 căn tánh đanh lợi thông minh 27 giàu lòng từ mọn 28 rút ráo thành Phật 7 điều lợi lại về nửa này hư không tạng Bồ Tát trong hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài địa tạng Bồ Tát đảnh lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài địa tạng bồ tát mà ngợi khen chim lễ thờ sẽ đặng bảy điều lợi ích một mau chứng bậc thánh hai nghiệp ác tiêu diệt ba chư phật đến ủng hộ bốn khắp thứ thất bồ đề năm bổn lực được tăng trưởng sáu tuyệt đời trước đều rõ biết bảy rút ráo thành phật đại hội tán tháng bấy giờ bất khả thuyết tất cả các đức phật và đại bồ tát cùng tán bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó nghe đức thích ca mâu ni phật khen ngợi tuyên bày sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát đều khen là việc chưa từng có lúc đó trời đau lời rưới vô lượng hương hoa thiên y cửu ngọc để cúng dường đức thích ca mâu ni phật và địa tạng bồ tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại kim lễ chắp tay mà lui ra kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện viễn hà hết bốn nguyện bốn thề địa tạng sa nhân trong kinh tàn tập cấp ngọng do tiền sanh đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng viết sen báo vạn sanh nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát ma ha tát ha ha ha 满心我的所哈。